Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, thưa các cụ, công các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè nam nữ gần xa, thật đúng là chim tung cánh loan tin mừng hạnh phúc, ho hét cười đón nắng bình minh với đôi anh chị đẹp xinh, đẹp đôi lan phượng chúc mai một nhà họ hàng cô bác gần xa đến mừng hôn lễ tảo tần cập kê và để cho duyên thắm bác hề trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay và từ nay tới tuổi thanh xuân từ nay tới tuổi ân cần bên nhau quả cao là quả cao non thân nó tròn tròn vỏ nó xinh xinh để nàng về nàng ở với anh mà yêu nhau câu sáu bổ thành câu ba một lần nữa cho phép anh em những người làm chương trình chúng tôi xin kính mời toàn thể quý vị đại biểu các cụ công các bà cô dì chú bác cùng tự nhiên sơi chầu uống nước hút thuốc và không để cho quý vị và các bạn phải chờ lâu. Sau đây cho phép anh em những người làm chương trình chúng tôi được trịnh trọng tuyên bố đêm giao lưu âm nhạc mừng hạnh phúc chúc tương lai cho tân cô dâu và chú rể trong buổi tối ngày hôm nay tại hôn trường cưới hội nhà trai chúng tôi xin được chính thức bắt đầu. Đám cưới, đám cưới về trên đường quê người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng theo anh về phố chợ thanh thang trên con đường nắng đổ trắng nhỏ nó xong rồi nếu thiện tôi mình tính luôn chuyện gì với tôi trăm năm duyên tình vững bền thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai tương lai chung một hướng đời cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời cho nhau môi mặn hương nồng cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên với vơi sáng năm cho đời một tin mừng thằng cu đầu lòng là một bé trai thật là ngoan là xinh bên chú rể hiền xinh lứa lại vừa đôi quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cầu ô vui quá xa bà con ơi nhà trai là hăng hái bên gái kém gì đâu ngày xuân ta hát câu bền lâu ta hát khúc sùm vầy cho ngất ngây trời mây bà hai đang nói với thầy tam tôi tính năm này tôi cứ luôn cho thằng sau rồi tôi với anh đi làm xuôi ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi dâu với rẻ hiền xung quá chịu xuôi ơi chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi nếu tiện tôi mình tất luôn chuyện gì với tôi chấm năm duyên tình vững bền thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai tương lai chung một hướng đời cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời lòng còn trinh nguyên vơi vơi sáng năm cho đời một tin mừng thằng cu đầu lòng là một bé trai thật là ngoan ô vui quá xa là vui ô vui quá xa Nhất trai làng anh công tử hào hoa Nhất gái quê em quê các con nhà Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng Tròn đôi chín chàng mô đen rất lắng Đôi trai tài gái sắc kem chi ai Đôi trai tài gái sắc kem chi ai Anh nhất làng trong còn em nhất làng ngoài Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang tiếng cung vang em cô út hộp xoàn nhà anh có xuồng cò bay thẳng cánh nhà em có vườn trái cây rất bành đôi trai tài gái sắc kem chị ai dân trong làng mong đám cưới lai dài trai thiệt bò dê còn tai thiết lợn gà à, trai tài gái sắc trai tài gái sắc đang cưới thật là vui ghê trăm thuyền đuôi tôm năm mươi sò lai rất sâu rộn ràng à, từng bừng pháo nổ bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên ăn mừng quên ương năm trăm con gà trông sáu trăm con vịt cò nhân trai làng anh công tử chịu chơi nhất gái quê em tươi mát trên đời nhà anh có ruộng vườn châu bò lắm thì đâu xa chuyện tốn hao vất vả năm trăm mật đi khắp thế gian chơi sau chẳng mật ta vẫn cứ dòng chơi anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời à, trai tài gái sắc trai tài gai sắc đám cưới thật là vui ghê trăm thuyền đuôi tôm năm mươi giò lai rất sâu rộn ràng à, tưng bừng pháo nổ bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên ăn mừng quên ương năm trăm con gà trông sáu trăm con vịt cò nhất trai làng anh công tử chịu chơi nhất cái quê em tươi mát trên đời nhà anh có ruộng vườn châu bò lắm thì đâu xa chuyện tốn hao vất vả năm trăm mật đi khắp thế gian chơi sau chẳng mật ta vẫn cứ dòng chơi anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời ra chiếc thuyền nan đi có về là về với hồi có bên sông có a à con thuyền ôm mê dấu tình rằng anh cả anh hai vẫn còn duyên cô cả cô hai vẫn còn duyên ôm mê dấu tình nàng sớm sinh nhạc vui quá vui tiếng cưới mừng bên đường xanh đôi lễ ra mắt tay trong tay chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình thà hai hò đều thương như hoa thật rộn ràng là bao câu ca chúc trăm năm thắm duyên nồng mãi bên nhau cháu con đầy đàn dồn tiếng cười người vui quá vui rượu thơm nồng nào ta uống say một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xinh tươi suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trầu ngày khăn đông đôi tóc này đôi guốc mập mới chiếc váy dài cài nhiều hoa xinh mừng em nhé hạnh phúc mừng anh nhé hạnh phúc đám cưới mình thật đẹp như mơ something sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu con con y chang đi hiểu cô dâu non non dùng nhan mặn mà chả nhà ai có ông sẽ cưới chả nhà ai có cô dâu hiền ồ ngô thấy có con lợn quay xôn đầy mâm cau đầy buồn đây buồn vui kiếm ba ngày cưới trông thật hay your mỗi năm thêm người đầu năm hoa lá xuân sao nở như đón chào giờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào phần nghèo chẳng giá mưa cao chỉ cần tình nghĩa với nhau nếu ai cầm đầu ngỏ lời làm nên sai ngâu 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi cặp chồng hiền đức dễ thương tuổi này thì số lắm con muốn cho vuông tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường người ấy quê quán nơi nào giống nghèo tuổi tám bao lớn sang hèn thế nào anh đây còn chừng hai mươi mấy quen lắm nhưng giờ em biết ngay chẳng ai xa lạ chẳng ấy chính là anh đây tài năng tiên đoán như anh thật không quá trời tình duyên đưa tới em ơi duyên định sẵn rồi Giao tiền ngày cưới sẽ vui nghèo thì đại khai thế thôi thế gian anh cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người thế biết thế mà em vẫn cứ thích đường bên anh là nghe tiếng anh yêu cứ thế anh hay hay răng bóc khiến em mê say rồi mày thấy anh đẹp đêm vẽ răng anh trong mơ chờ bóng răng em qua đây ôi sao yêu chàng đẹp trai chàng đẹp trai vô tâm là anh vẫn chẳng biết chi hết đã chiếm lấy tim của bao người chàng đẹp trai vẫn cứ như thế vẫn mua say đắm vẫn chiếm lấy tình yêu của em anh dung chu trích chòe cứ nói cứ hát hoài bao cô nàng thích thu mê say say say say biết thế biết thế mà em vẫn cứ thích đường bên anh là nghe tiếng anh yêu anh hay hay răng vóc khiến em mê say rồi may thấy anh đẹp ghê vẽ răng anh trong mơ chờ bóng răng em qua đây ôi sao yêu chàng đẹp trai chàng đẹp trai vô tâm là anh vẫn chẳng biết chi hết đã chiếm lấy tim của bao người chàng đẹp trai vẫn cứ như thế vẫn mua say đắm vẫn chiếm lấy tình yêu của em chàng đẹp trai vô tâm là vẫn vâng, chẳng biết chi hết đã chiếm lấy tim của bao người chàng đẹp trai vẫn cứ như thế vẫn mua say đắm vẫn chiếm lấy tình yêu của em nồng say suốt đời Anh number one đẹp trai dễ thương Và con tim rất trung tình Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu Tình yêu đôi ta đã trao Mình yêu nhau đi đừng ngày chi em ơi Yêu anh yêu anh nhé yeah. Này em yêu hơn thương và con tim rất chung tình gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đời ta đã trao mình yêu nhau đi đừng ngay chi em ơi yêu anh yêu anh ngày tháng tám anh phi công bàng hoàng ngờ mình bay trên gấm vong hà tới cửa ngõ thủ đô áo giáp chở che ngàn năm bền vững ngăn bầy giặc mỹ vân động bầu trời hà tới màu xanh biếc cho tâm lùa thanh thiên. Hai hương ơi quê hương người gai đám đồng hợp tác xanh tươi cây cày tháng tám anh phi công bàng hoàng ngờ mình bay trên gấm vóc hà tới cửa ngõ thủ đô áo giáp chở che ngàn năm bền vững ngăn bầy giặc mỹ vân đồng bầu trời hà tới chàng trai cầu dễ giữ lấy màu xanh biếc cho tâm lùa thanh tiền hà tây anh đưa bên nhau quân quyết từng giờ ôi tình yêu rót mật thành thơ mùa hạ về vắng em chắc anh sẽ buồn lối hẹn lối hò còn ai để đưa em đường bắc lối dài ta yêu nhau cũng trong mùa vườn đó mà giờ đây ta đã xa rồi chợt lòng nghe buồn mênh mang giờ đây anh buồn ba khắp nẻo đường tình lòng nặng niềm thương về người yêu nơi miền quê xưa anh có trở về trong mùa phương vĩ đơm hoa đôi ta vui tuổi ngọc ngà ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua sáng tung bay cho anh ngây ngất ngày ngày bên người tình yêu nhỏ bé Hà ơi ta xa nhau xa tuổi học trò hỏi người tình ơi giờ còn thương như người hôm xưa đã hơn những chiều hẹn hò anh đón anh đưa bên nhau quân quyết từng giờ ôi tình yêu rất bận thành thương mùa hạ về vắng em chắc anh sẽ buồn lối hẹn lối hò còn ai để đưa em đường bắc lối dài ta yêu nhau cũng trong mùa vương đó mà giờ đây ta đã xa rồi chợt lòng nghe buồn mênh mang giờ đây anh bôn ba khắp nẻo đường tình lòng nặng niềm thương về người yêu nơi miền quê xưa anh có trở về trong mùa phương vĩ đơm hoa đôi ta vui tuổi ngọc nga ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua anh có trở về trong mùa phương vĩ đơm hoa đôi ta vui tuổi ngọc nga ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua đời vang lên tiếng cười hãy mang yêu thương chôn vùi đi nỗi đau buồn và cho nhau một tình yêu mới yêu nhau đi em quên ngày tháng đang dần trôi vui lên đi em thiên đường đó ta thành đôi yêu nhau đi em xin đừng đắn đo bờ môi dù ngàn lần đời này anh chỉ muốn yêu mình em ô oh, oh, hãy yêu nhau đi khi mùa xuân bước quay về tay em trong tay anh cho tình yêu luôn ấm nồng hãy trao cho nhau trao nụ hôn phút ban đầu và yêu nhau thật nhiều em nhé nhiều mơ yêu nhau đi em quên ngày tháng đang dần trôi vui lên đi em thiên đường đó ta thành đôi yêu nhau đi em xin đừng đắn đo bờ môi dù ngàn lần đời này anh chỉ muốn yêu mình em ô oh, oh, oh. hãy yêu nhau đi khi mùa xuân bước quay về tay em trong tay anh cho tình yêu luôn ấm nồng hãy trao cho nhau trao nụ hôn phút ban đầu và yêu nhau thật nhiều em nhé trôi vui lên đi em thiên đường đó ta thành đôi yêu nhau đi em xin đừng đắn đo bờ môi dù ngàn lần đời này anh chỉ muốn yêu mình em ô oh, oh, hãy yêu nhau đi khi mùa xuân bước quay về tay em trong tay anh cho tình yêu luôn ấm nồng hãy trao cho nhau trao nụ hôn phút ban đầu và yêu nhau thật nhiều em nhé cùng nhớ về Hà tình nhớ núi hồng linh nhớ sông mà sông lá nhớ biển rộng mà quê ta ơ, ờ, ơ, ờ, ờ, những cánh đồng buổi trăng tình sâu mà nghĩa xưa đồng bằng mà gió ngàn bay về tìm âm vang sông vỗ ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường về đường đông lòng đường khe sau rồi đường hồng lam đèo ngang lình kinh ra mặt trần giặc điên cuồng chút hang vạn bom rơi đường hiến ngang vượt qua chuông qua suối thêm bao nhiêu con đường lướt tuổi hai mươi con dao đứng đợi cả cuộc đời ngày hôm nay lên trang sách mới châu ơi theo bầy ta về đồng cỏ mênh mông đắp hồ đầy để điện đưa nhanh dòng nước tới lúa ở trên đồng lúa lại thêm mông xuân sang chim đâu bay đến đầu cánh sim chín chín mong sườn đôi chim lấy đường quả chín hồng tươi ta cũng lấy được chỉ vài dăm quả quả đầu mùa hạt sương mai lung linh nỗi nhớ yêu quê hương mình nhớ về từ thuở xa xôi. đất nào cần thì còn mưa rơi còn gió cuốn có công ta vun trồng thì màu đất lại thêm tươi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 cháy đời em là hạnh phúc tràn đầy đời em là câu hát ru đời em là sao diều vĩ vu đời em là tình yêu bông cháy anh đã cho em mùa xuân này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 anh đã cho em mùa xuân này trong màn đêm lung linh đẹp xinh những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây trào dâng trong lòng anh đam mê cuồng say tình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em kề vai bên nhau cùng say xưa khúc nhạc tình mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say này em yêu ơi tình anh ngàn lời mua rằng anh yêu em eo ồ eo yêu ngày phút ban đầu eo ồ eo tình cờ mình quen nhau eo ồ eo trong ánh mắt anh chờ này em yêu ơi eo ồ eo yêu em nhất trên đời eo ồ eo và chỉ mình em thôi khúc nhạc tình Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói Rằng anh yêu em, eo, ô eo Yêu ngày phút ban đầu, eo, ô eo Tình cờ mình quen nhau, eo, ô em tôi eo eo eo trong trái tim ơi này em yêu ơi eo eo eo yêu em nhất trên đời eo eo eo và chỉ mình em tôi eo một nụ hồng một nụ hồng tặng cho mắt này em thơ ngây bước đi trên con đường về một nụ hồng một nụ hồng tặng cho mắt này trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh mới có hôm nào em còn thơ ngây bước trên con đường quen thuộc tới trường thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đang yêu đang yêu đang yêu từng nhịp từng nhịp từng nhịp theo bước chân Em tung tăng hát ca trên con phố này Thêm một người, một người ngồi mãi thân thờ Và ngày ngày đời chờ bóng em đi qua Mới có hôm nào em còn nơi đây Thế nhưng bây giờ em đã xa rồi Để tôi một mình mai ngồi nơi đây chờ bóng ai ai ai ai ai Mắt nai ơi xin đừng đi nhé em Mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi ngày tháng có đi qua có những phong ba tôi vẫn ngồi mãi nơi này mắt nai ơi xin đừng đi cha cha hát vang lên ô la la cha cha nào ta cùng bước cha cha cha nào ta cùng hát cha cha cha cùng vui ngày tháng mong mơ em xin tươi như bông như hoa cho ai kia ngất ngây tâm hồn một ngày nhớ một ngày mong đêm lại về thao thức bâng khuâng con tim ai khao khát đợi chờ trong cõi lòng ôm ấp tương tư cô bé ơi cô bé ơi cô bé cô bé cô bé ơi một nụ hồng một nụ hồng tặng cho mắt này em từ ngày bước đi trên con đường về một nụ hồng một nụ hồng tặng cho mắt này trông xinh xinh em thước tha màu áo trắng tinh mới có hôm nào em còn thơ ngây bước trên con đường quen thuộc tới trường thế nhưng bây giờ em đã con lớn và đang yêu đang yêu đang yêu từng nhịp từng nhịp từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này thêm một người một người ngồi mãi thân thờ và ngày ngày đời chờ bóng em đi qua mới có hôm nào em còn nơi đây thế nhưng bây giờ em đã xa rồi Để tôi một mình mai ngồi nơi đây chờ bóng ai ai ai ai ai Mắt nai ơi xin đừng đi nhé em Mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi Dù cho ngày tháng tôi đi qua có những mong ba tôi vẫn ngồi mãi đời này Mắt nai ơi xin đừng đi cha cha Hát vang lên ôi là la cha cha bông như hoa cho ai kia ngất ngây tâm hồn một ngày nhớ một ngày mong đêm lại về thao thức bâng khuâng con tim ai khao khát đợi chờ trong cõi lòng ôm ấp tương tư cô bé ơi cô bé ơi cô bé cô bé cô bé lấp lánh lời yêu thương yêu thương ai ngập ngừng mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ biết dần hơn mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn mùa xuân đã trao cho em anh mắt ai để rồi đắm say để rồi mắt lấp lánh lời yêu thương yêu thương ai ngập ngừng một xuân đã đến bên em và một xuân đã đến bên anh thì thầm làn gió khe vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ biết dần hơn một xuân đã đến bên em trao nụ hôn là mùa xuân đã trao cho em anh mắt anh để rồi đắm say để rồi ngất ngây và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ biết dần hơn mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn và mùa xuân đã trao cho em anh mắt anh để rồi đắm say để rồi ngất ngơ hồn chi vẫn chưa mở lối đời lắm vòng trần tay trắng tay trời đông ngày gió lùa vài gầy lâu kín trăng về không lối chiếu gác cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều xanh biển sâu